chưa chưa chết được chưa chết được chưa chết được con thọ con thọ con thọ con thọ nếu như bạn có nhu cầu mua PC, lên kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay Given nhé. Kệ tao qua đi nha. Ok. Ai? ADC. Tôi đăng ký 10 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa được chơi à. Đăng ký 10 tháng nhưng mà cơ bản là bạn không có face IP, bạn hiểu không? Bạn phải face IP của nước ngoài vì nó chỉ cho beta ở nước ngoài chứ nó không có cho ở Việt Nam thì khi mà bạn đăng ký beta ở Việt Nam á <clears throat> thì bạn phải đợi beta ở Việt Nam ra mắt thì nó mới cho bạn chơi trong đây Việt Nam đã, đã có beta đâu chỉ có beta mà bố mày đánh mẹ liên minh PC cho nhắn à đó ờ, thì ông cứ chơi PC của ông thôi chứ có gì đâu ủa ai bắt buộc ông phải chơi liên minh mobile đâu hả ông thấy tôi không tôi cũng là một cái người chơi PC và tôi cũng là một người chơi mobile tôi thích khi khi nào tôi chơi pc là chơi thôi còn khi nào mà tôi thích chơi uh, mobile thì tôi vào chơi thôi ai có bắt ông chơi mobile đâu chả có ai mà bắt ông chơi được mobile hay là khi ờ, ông chơi pc thì của ông kệ ông vô duyên đây bạn ơi, bạn ơi, đánh nó bạn ơi, đánh nó bạn ơi, đánh nó bạn ơi. Uh, Sao mày quá? Thằng danh con này. Yeah, yeah, good job bạn ơi. Thôi được, thôi được, thằng này KS lắm nhưng mà nhưng mà được. Đi chơi đó. đi cho tôi ăn mạng là cứ là biết chơi thôi phải không? <laughs> cháu tao tham lĩnh, cháu tao tham lĩnh. Anh thấy hầu như 10 game là tầm khoảng 7 game mà tụi nó chơi giao xua rồi em dai em dai em dai với thằng berlit em dai ơi thằng berlit nè yeah dạ, yeah dạ, good job good job good job hay rồi hay rồi hay quá ta đi với anh đi hay quá ta hay nhưng mà farm đỉnh hơi nhiều đó anh đi nha farm <laughs> đỉnh hơi nhiều đó nha chặt tay đó chặt tay đó chứ không đùa đâu mày coi chừng mày chết với tao nha mày cái nãy mà bôi chân là đi đi giày mà giày ờ, giày sao á giày sao ngon lắm flash flash flash mày đánh tao lợn này hai thằng mày đánh tao ai ai ai hai thằng mày đánh tao hên đó hên mà biết đường mà lùi đó không là giết cả hai luôn <laughs> gãy gãy bật thật sự đánh nhau không bro ui ui ui đồng qua đồng qua đồng qua đồng qua à! sao bảo em dai sao bảo em dai sao bảo em dai ô ô ô thằng ba đó đâu thằng ba đó đâu thằng ba đó đâu đánh đụng à nó sau lưng này nó sau lưng này nó sau lưng này nó sau lưng này sao bro sao bro rồi chấp hai thằng bay luôn ờ à, ờ, ở cái này mà mấy con định hướng thì nó kéo hơi khó chứ anh em không phải hơi khó mà anh em phải căng anh em phải căng cái nhịp phải căng nó gì mới kéo được chứ mà kéo theo cái target của cái máy á thì dễ né lắm tức là tức là ví dụ mình mình nếu mà mình căng quy như này nhá đấy ví dụ mình mà căng cái vê như này á thì rất là khó thì ở trong cái game á là nó có cái kiểu target theo tướng mà target theo tướng thì nó khó à, nó dễ né em ạ ui rồi ui rồi thử thách quá nhỉ sao bro sao bro sao đánh nhau không đánh nhau không đánh nhau không đâu rồi <laughs> trời ơi thử thách quá thử thách giới hạn bản thân quá anh em về cho rồi về cho rồi đi chọc người ta làm cái gì đi chọc người ta làm cái gì về đi là được rồi hiểu không hiểu cứ thích đi chọc người ta quá à thích đứng không thích đứng không từ anh em nhé chưa chưa chết được chưa chết được chưa chết được không thọ không thọ không thọ không thọ khủng mẹ tí là toàn anh em này sợ chưa sợ chưa tao giết mày đó về đi về đi chưa ai được vào vào vào cho em cho em anh dây thôi ông này ăn đi về anh em à à cam à cam anh to à oh, oh, sorry sorry sorry sorry Đấy, cho nó bé lại nãy anh có anh phóng cam lên anh để anh giải thích cái cái vụ à, tải á cái vụ tải cho mọi người mà quên anh quên tắt lại em đăng ký 3 gmail mà chưa thấy gửi về cái nào anh ui hên xui mà em hên xui mà đâu phải là là cứ đăng ký là nó gửi về liền đâu bởi thế anh mới có ghi ở trong á là là nó phụ thuộc vào cái độ nhân phẩm tức là ví dụ mà nhân phẩm của em cao thì em được luôn mà có thể là được luôn có thể là phải chờ chờ ngày hai ngày ba ngày đấy là chưa biết hên xui mà vạn sự tùy riot game <laughs> bây giờ là mạnh lắm đó nha bây giờ là mạnh lắm á đúng rồi rồi ui rồi ui rồi ui rồi chạy chạy chạy chạy bắn cho nó khỏi chạy luôn mình có cái red có cái red thì bắn là thôi rồi luôn sao bro win này win anh em mày mày hit run ra hit run ra rồi tối nay hai game ngon quá ừ. victory à, mình chơi rock ba mình chơi rock ba nha mọi người cái này là cái rock ba